Xin chào các bạn à, Chào mừng các bạn trở lại với kênh Industrial Review Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tìm cái phụ tùng thay thế của một cái thiết bị nào đó của Ritan ví dụ như là máy lạnh tủ điện thì mình sẽ tìm ở đâu đầu tiên các bạn vào cái trang là ritan.com các bạn đến ritan.com rồi sau đó mình bấm vào cái ô tìm kiếm và ở đây mình điền một cái cái thiết bị mã thiết bị mà mình muốn tìm thiết bị phụ tùng của nó thì trước tiên mình tìm kiếm nó trên cái trang của Ritan đã thì đây ví dụ mình dùng cái mã là 3359600 thì đây là cái máy lạnh inox à, gắn trên nóc tủ điện rồi sau khi mà bấm sạch thì mình sẽ tìm ra kết quả ở đây mình vào chi tiết của sản phẩm mình xem sau khi trang web load xong thì mình kéo xuống dưới mình sẽ thấy cái phần gọi là spare bạc cái đây là cái phụ tùng thay thế của nó đây phụ tùng thay thế thì cái máy lạnh này người ta sẽ chia ra làm nhiều bộ phận khác nhau người ta đã có đánh số ví dụ ở đây mình có cái bo mạch điều khiển là số 40 ví dụ như là ở trong trường hợp nhằm điện nhà máy nó chập chờn nó không ổn định nó làm trái bo mạch không liên nguồn nữa nếu mà không liên nguồn nữa thì chắc chắn là cái bo mạch này nó có vấn đề cái bo đây cái bo điều khiển nè thì là số 40 thì mình kéo xuống dưới này mình mình coi này cái cột vị cái cột position nè 40 thì mình thấy ở đây có hai cái mã là 40 đều hai cái mã đều 40 hết nhưng mà cái mã order nó khác nha 3396 237 và 339 6 6 6 5 thì tại sao ở đây nó có hai mã và chọn mã nào thì tùy vào cái năm sản xuất của cái máy lạnh của các bạn mà nó có cái bo điều khiển tương ứng cái này thì các bạn phải gửi thông tin đến cho bên mình thì bên mình mới kiểm tra được là cái mã nào thì tương ứng với cái máy của các bạn tương tự ví dụ như số 55 số 55 đây số 55 chính là cái màn hình cái màn hình điều khiển hiển thị nằm phía trước nằm trước cái mặt nạ của cái máy lạnh nè thì ở đây năm cái bản 55 là display đó thì ở đây nó cũng có hai mã luôn các bạn có thể bấm vào link này để mình xem mã chi tiết của nó thì cũng tương tự như cái controller là cái bo điều khiển thì tương ứng với cái đời máy sản xuất năm nào thì nó sẽ có cái mã uh, tương ứng với nó đó đây ví dụ như mình bấm vào thì cái mã của nó là sk 3396281 cái màn hình điều khiển thì tất cả những cái phụ tùng mà có thể thay thế được có thể mua được từ Ritan thì nó nằm trong cái danh sách này à, tương tự với những thiết bị khác của Ritan không riêng về máy lạnh có một điều lưu ý là không phải cái mã nào trong cái máy lạnh này mình cũng có thể thay thế được vì sao tại vì Ritan người ta à, mua những cái thiết phụ tùng của những hãng khác người ta lắp vô ví dụ ở trên màn hình đây mình có cái số 10 là cái quạt ly tâm nè mình kéo xuống này có không hoàn toàn không có cái mã số 10 ở đây thì cái quạt này người, người ta Ritan á, người ta đặt từ OEM từ một cái hãng khác cái này thì có thể là các bạn mở cái máy lạnh ra các bạn sẽ thấy là cái quạt của hãng khác có mã luôn thì các bạn có thể hoàn toàn là tự mua cái mã tương ứng thay thế được đây xin cảm, cảm ơn các bạn đã theo dõi video